Chào các em học sinh yêu quý, thầy là thầy Phạm Minh Nhật, dạy văn đây. Và hôm nay thì chúng ta sẽ à, cùng nhau học bài Vợ chồng Á Phủ của nhà văn Tô Hoài. Một trong số những tác phẩm rất hay và là tác phẩm đầu tiên của chương trình học kỳ 2. Các em cùng tập trung lắng nghe nhé. Với gia tài đồ sộ của mình cho tới nay, thì Tô Hoài là nhà văn viết văn xuôi có số lượng tác phẩm nhiều nhất trong nền văn học Việt Nam hiện đại. Tính từ truyện ngắn đầu tiên vào nghề cho đến cuối đời, Tô Hoài có trên 70 năm cầm bút. Đây là một con số không phải tác giả nào cũng có thể đạt được. Hành trình sáng tác hơn nửa thế kỷ của Tô Hoài được chia làm hai giai đoạn. Mỗi một giai đoạn lại là những nét riêng nổi bật nhưng nhìn chung thì nhà văn vẫn chủ yếu viết về hai vùng đề tài lớn là Hà Nội và miền núi. Nếu được thống nhất trong cảm quan hiện thực và đời thường và một nghệ thuật thể hiện mang đậm phong cách của tác giả Cách mạng tháng 8 thành công đã mở ra một chặng đường mới cho ngòi bút của Tô Hoài. Ông thâm nhập vào cuộc sống của đồng bào các dân tộc miền núi, sống cùng với đồng bào dân tộc ở Việt Bắc và Tây Bắc. Cảm quan hiện thực đời thường khiến Tô Hoài am hiểu nhanh chóng và sâu sắc về phong tục, phong cách sinh hoạt của người dân nơi đây. Từ đó, nhà văn khai thác triệt để, tạo dấu ấn riêng trên từng trang sách của mình. Và nhắc đến đề tài miền núi, làm sao ta có thể quên được kiệt tác của ông đó là tác phẩm Vợ chồng A Phủ. Chuyện ngắn Vợ chồng A Phủ được in trong tập truyện Tây Bắc sau hơn một nửa thế kỷ đến nay vẫn giữ nguyên vẹn được giá trị và sức thu hút với nhiều thế hệ bạn đọc. Tác phẩm là kết quả của chuyến đi của tác giả cùng với bộ đội giải phóng Tây Bắc cùng sống với đồng bào dân tộc trong suốt 8 tháng năm 1952. Sau này, chính tác giả đã kể lại cái kết quả lớn nhất và trước nhất của chuyến đi 8 tháng ấy là đất nước và con người miền Tây Bắc đã để thương, để nhớ cho tôi nhiều quá. Tôi không thể bao giờ quên. Trích một số kinh nghiệm về viết văn của tôi, của nhà văn Tô Hoài. Chính vì vậy, chuyện ngắn này còn là kết quả của một quá trình chuyển biến đến độ chín mùi của tư tưởng nhà văn. Các giá trị về hiện thực, về chủ nghĩa nhân đạo được Tô Hoài nói lên một cách dung dị, không hoa mỹ mà vô cùng sâu sắc. Thông qua nhân vật Mỹ và A Phủ, hai nhân vật đã rũ bùn đứng dậy sáng lòa. Mỹ vốn là một cô gái xinh đẹp, tài giỏi, hiếu thảo, yêu lao động, yêu đời, rất yêu cuộc sống. Món nợ truyền đời từ khi cô còn chưa cất tiếng khóc chào đời là nguyên nhân trực tiếp đem đến mọi nỗi khổ đau bất hạnh cho cuộc đời của cô. Từ tục cho vay nặng lãi đến tục cướp, cướp vợ, Trình Ma, khiến cho Mỹ phút chốc trở thành con dâu gạt nợ cho nhà thống lý. Cuộc đời của cô gái xinh đẹp Thùy Mị Nena bắt đầu bước sang một trang đầy nước mắt. Có đến hàng mấy tháng, đêm nào Mị cũng khóc. Mị trốn về nhà, hai tròng mắt đỏ hoe. Mị quỳ lạy úp mặt xuống đất, nức nở. Đâu còn là hình ảnh của một cô gái đàn môi thủa nào. Bây giờ Mị chỉ thấy mình không bằng con trâu con ngựa. Con ngựa con trâu còn có lúc nghỉ ngơi, gãi chân, nhai cỏ. Còn cuộc đời của Mị thì lùi lũi như một con rùa nuôi trong xó cửa. Tô Hoài đã khắc họa lại hiện thực trần trụi những tục lệ đầy tính bóc lột của bè lũ phong kiến miền núi khi ánh sáng của Đảng chưa soi dọi được đến với những con người ở miền cao. Còn Mị, Mị là một nhân vật điển hình cho người phụ nữ trước cách mạng. Về cả hai phương diện, nỗi khổ đau và sức sống tiềm tàng, Ngoài việc bị bóc lột không thương tiếc, Mỹ còn bị đánh đập, hành hạ dã man. Cuộc sống của Mỹ ở nhà thông lý như trốn địa ngục trần gian, rồi hủ tục cúng chỉnh ma, bị cái ma nhận mặt, sức mạnh thần quyền, vô hình trói chặt cuộc đời nô lệ của Mỹ. Có lúc Mỹ như tê liệt về tinh thần, chỉ như đang cố gắng kéo dài những ngày còn chưa chết được mà thôi. Còn đâu, cô gái vui tươi yêu đời thủa nào Giờ đây chỉ còn lại một thân xác Sống lâu trong cái khổ Mị khổ quen rồi Ở đây Tô Hoài tập trung vào nỗi đau khổ Về thể chất và tinh thần của Mị Để thay cho lời nói tố cáo hiện thực tâm tối lúc bấy giờ Điển hình là cuộc đời tù ngục của người dân miền núi, đặc biệt là người phụ nữ dưới ách thống trị của phong kiến miền núi và sự trói buộc của sức mạnh, thần quyền. Giá trị nhân đạo lồng ghép trong việc phô bày Hiện thực của Tô Hoài đặc sắc ở chỗ ông không chỉ ghi chép lại chuỗi hành động của nhân vật mà ông còn đặt nhân vật vào chuỗi so sánh không gian và thời gian để làm nổi bật lên những đặc điểm, sự thay đổi của cuộc sống nhân vật. Từ một cô gái xinh đẹp, Thùy mị nết na, trai đứng đến nhẵn cả một vách buồng của mị trở thành một người làm việc hơn cả châu ngựa. Nhưng không chỉ một mình mị A Phủ cũng là một nhân vật góp phần tố cáo tội ác của chế độ cũ ở Hồng Ngài thổ ti lang tảo ở miền núi, tương ứng là xã hội phong kiến ở miền xuôi. Rõ ràng ta nhận thấy, như các bản làng ở vùng cao khi ánh sáng của cách mạng chưa soi dọi đến, vẫn nằm trong sự thống trị của thực dân phong kiến. Chúng đầy đọa con người để khiến những con người như mị quen coi mình là trâu là ngựa, khiến A Phủ không còn sức phản kháng, tự đóng cọc mang dây đay để thống lý trói vào cột. Không như những tác giả chỉ đào sâu vào hiện thực, không mở lối thoát cho nhân vật. Tô Hoài mở đường cho nhân vật của mình tìm đến lối thoát khỏi hiện thực khốc liệt ấy. Ngòi bút mang tinh thần nhân văn nhân đạo của tác giả, ta nhận thấy rõ ràng đó là nỗi đau khổ và sức sống tiềm tàng, khát vọng được sống, khát khao được hạnh phúc mãnh liệt. Sức sống ấy, chất thơ của tình người vẫn nổi loạn, vẫn thăng hoa. Lòng nhân hậu, bản năng sống của con người đã làm cho con người cảm thấy câu trả lời dứt khoát về sự bùng cháy, sự tức tỉnh trong tâm hồn và hành động của nhân vật. Dù trong khoảnh khắc nào, dù trong hoàn cảnh khắc nghiệt đến đâu, dù có trong những giai đoạn dường như đã trơ lì với cảm xúc vô cảm với thế giới, nhưng thực sự trong con người khốn khổ ấy vẫn âm ỉ cháy một mối lửa khao khát sống để rồi Mỹ gặp được cơn gió cách mạng, ngọn lửa ấy bùng lên như chưa bao giờ được cháy. Ở Mỹ, hai mặt tưởng chừng như đối lập, nhưng thống nhất trong cùng một tính cách. Một mặt bị áp bức, nặng nề, có lúc Mị cam chịu, Mị khóc, Mị vẫn tiềm tàng một sức sống mạnh liệt. Cái phần cam chịu là do hoàn cảnh ép buộc, còn Mị là một người giàu sức sống, sức mạnh vùng lên để tháo cúi sổ lồng. Một loạt những hành động phản kháng của Mị tạo nên những bước ngoặt trong cuộc đời của Mị. Đầu tiên, khi không muốn sống một cuộc đời trâu ngựa, Mỹ đã tìm đến cái chết. Sau đó, cái cách mà Mỹ uống ưng ực từng bát rượu như nuốt hết những cay đắng tủi hờn vào trong lồng ngực. Muốn mượn rượu để dũng cảm bứt phá với suy nghĩ Mỹ còn trẻ, Mỹ muốn đi chơi. Con người càng bị dồn nén thì càng vùng lên mãnh liệt. Mỹ muốn đi chơi, Mỹ cũng sắp đi chơi. Cái suy nghĩ vượt qua không gian ấy được nhắc đi nhắc lại hai lần cho thấy sự quả quyết của một cô gái đã chịu đựng quá lâu. Con tim ấy đã vui trở lại, tâm hồn dạo dực trở lại khi Mị nghe tiếng sáo bi vu gọi bạn yêu đi chơi. Rồi, mong ước của Mị bình dị được đi chơi ngày Tết, cô bị A Sử vũ vàng trà đạp dập tắt khi nó vừa mới bùng lên. Dù là vợ của A Sử, Mị vẫn bị hắn trói dã man vào cột nhà. Khi cô vừa nảy ra ý muốn muốn đi chơi Tết như bao người phụ nữ có chồng khác. Bên cạnh đó, Mị sống như đã chết còn A Vũ, cả hai đều có những con đường riêng để trở thành người ăn kẻ ở nô lệ của nhà thống lý. Cũng vì món nợ vô lý suốt đời không thể trả nổi mà A Vũ phải gánh sức nặng của xã hội mà đồng tiền ngự trị. Cũng vì yêu lẽ phải, dũng cảm đánh lại con nhà giàu để bảo vệ công lý mà A Vũ bị bắt vặt vạ một cách bất công. Anh bị bắt, bị đánh, đánh đập tàn ác. Mặt A Vũ sưng lên, môi và đuôi mắt dập chảy máu. Mạng người bị coi rẻ, pháp luật công lý thuộc về tay kẻ có tiền, có thế lực, cha con thông lý tự cho mình cái quyền được sinh, được sát. Mặc nhiên ức hiếp, sát hại dân làng. Cũng như Mỹ thì A Vũ cũng trở thành cỗ máy làm việc trong nhà thông lý. Đốt rừng, cày nương, cuốc nương, săn bò tót, bẫy hổ, chăn bò, chăn ngựa, quanh năm một mình, rong ruổi ngoài gò, ngoài rừng người ở nợ trừ nợ cho nhà thống lý thì cũng như con trâu con ngựa vô tri trong chuồng, thống lý đã dùng việc vay nặng lãi để ràng buộc cuộc đời của những người nông dân, biến họ thành nô lệ, đời đời kiếp kiếp. Thống lý Pá Cha đã từng tuyên bố, đời mày, đời con, đời cháu mày, nô lệ đời đời kiếp kiếp. Tao cũng bắt thế, bao giờ trả hết nợ tao mới thôi. Cha con thống lý thản nhiên mặc sức hưởng lạc trên mồ hôi công sức của người khác. Rồi do nguyên nhân khách quan gặp cơn đói rừng, hổ ăn mất một con bò, đó là chuyện hoàn toàn bình thường ở miền núi. Và A Vũ có khả năng chuộc lại lỗi lầm, vậy mà A Vũ đành phải chấp nhận tự lấy dây, đóng đóng cọc để thông lý trói mình vào cột một cách nhục nhã để thế mạng cho con bò đã bị đánh mất. Rõ ràng chỉ vì một con bò, nhà thống lý trói đứng áp ủ vào cột cho đến chết nếu như gia đình này không tìm được con hổ kia. Số phận đau khổ nghiệt ngã của Mị và Á Vũ cũng là số phận của đồng bào Tây Bắc trước cách mạng nói riêng và người nông dân Việt Nam nói chung. Song lòng nhân hậu, bản năng sống, tình thương đồng loại và khát khao hạnh phúc của con người đã giúp cho Mị cởi trói cho Á Vũ và tự giải thoát cho chính mình. Tuy là một hành động tự phát, nhưng đó lại là kết quả tất yếu của những chuỗi ngày cay đắng cùng cực Hành động của Mỹ cứu Á Phủ và cung Á Phủ trốn khỏi Hồng Ngài là hành động vùng lên giải phóng, cùng lúc thoát khỏi ngục tù và ngục tù cương quyền, thân quyền của vong kiến miền núi. Tâm lý nhân vật Mỹ trong đêm tình à, trong đêm mùa đông cắt dây đay cởi trói cho Á Phủ được miêu tả một cách đầy tinh tế, theo trình tự logic từ rừng rưng vô cảm đến đồng cảm muốn cùng giải thoát khi thấy những giọt nước mắt của A Phủ, Mỹ đã hoàn toàn thay đổi. Lòng nhân đạo, niềm khao khát cuộc sống, sự tự do, sự căm thù sâu sắc của cha con thống lý đã làm nên sức mạnh diệu kỳ ở Mỹ. Nhưng tất cả những điều đó là khởi phát từ bản tính hướng thiện tự nhiên của con người. Mỹ làm như vậy vì cô không còn cách nào khác. Cô không đành lòng nhìn một con người bằng xương bằng thịt. Chết thê chết thảm trước mắt của mình một cách vô lý Hành động của cô mang tính tự phát thế nhưng Mị vá phủ sẽ trốn đi đâu, làm gì? Hay họ lại rơi vào tay của thống lý Bá Cha khác, lại tiếp tục cảnh nô lệ cùng cực? Tô Hoài đã mở đường cho họ đến với đảng, đến với ánh sáng của cách mạng. Đó mới là con đường để họ tự đứng lên, giải phóng chính mình, tháo bỏ xiềng xích nô lệ. Đảng đã không quên những người dân anh em, những người dân tộc anh em ở đồng bào dân tộc miền cao, những người dân miền núi chất bác trung thực còn đang chịu cảnh áp bức. Đó cũng chính là chính sách đoàn kết dân tộc ở đảng ta trong thời kỳ ấy. Ở phiền xa, A Phù gặp được A Châu, người cán bộ, cách mạng, đã đến hoạt động ở vùng rừng núi hẻo lánh xa xôi ở Tây Bắc. A Phủ và mỹ đã được A Châu giác ngộ, họ hiểu hơn về bản chất của phong kiến miền núi, cấu kết với thực dân, nhận thức được con đường duy nhất và đúng đắn nhất là phải theo cách mạng để thoát khỏi cái nghèo, thoát khỏi kiếp nô lệ, tự mình phải đứng lên lật đổ ách thống trị của thực dân phong kiến, tiêu diệt những kẻ như cha con thống lý bá cha thì mới có được cuộc sống tự do, hạnh phúc, tự do, lâu bền thực sự. Đảng đã chỉ đường cho họ và áp Vũ đã trở thành tiểu đội trưởng, tiểu đội du kích Mị và Á Phủ tự nguyện đứng lên để bảo vệ quê hương, bản làng, đánh Tây và xóa bỏ chế độ phong kiến. Con đường đấu tranh của đôi thanh niên người mèo dũng cảm ấy đã chuyển từ tự bát sang tự giác. Giờ đây, họ đã ý thức được hành động của mình, quyết tâm đi theo lý tưởng của Đảng, sự chuyển biến về nhận thức, tư tưởng của Mỹ và Á Vũ là tiêu biểu cho sự chuyển biến tư tưởng của đồng bào dân tộc khi được Đảng giác ngộ. Tác phẩm đã thể hiện rất thành công quá trình đến với cách mạng từ tự phát đến tự giác của đồng bào các dân tộc miền núi. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Tô Hoài cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp tự thân của cuộc sống, không bay bổng du dương mà giọng điệu trữ tình của ông chủ yếu bộc lộ hai sắc thái, đó là sắc thái hồn nhiên trong sáng trước cảnh thiên nhiên bao la tươi đẹp, trước nét phong tục sinh hoạt miền núi, sắc thái trữ tình bùi ngùi man mác trước những gian truân vất vả khổ đau của cuộc sống con người, chính cái nhân đạo nở hoa, hiện thực đã mang lại giá trị lớn cho tác phẩm này. Đây là dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp sáng tác cầm bút viết văn của nhà văn Tô Hoài. Đó là giá trị hiện thực và giá trị nhân đạo của tác phẩm Vợ chồng A.